và nằm tài thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo pháp và tài này rồi nha thì còn cái trận mà thụy điển và bỉ á, thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm bỉ và nằm chỉ bỉ hiệp 1 và bỉ full trận thì anh em trận này anh em đã ăn full mã kèo thì hồi tối hôm qua anh em đã húp được hai mã kèo trên um, video của mình nhận định cho tất cả anh em rồi thì um, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em về cái trận mà lượt thứ hai nha anh em lượt thứ hai giữa gia kích tăng và đan mạch diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 3 thì um, hiện tại trên bảng xếp hạng của thằng đan mạch thì đan mạch đang đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng và có 3 điểm sau một vòng đấu còn trong khi đó kazakhstan trận rồi để thua thằng uh, Slovakia với cái tỷ số là 2-1 thì ờ, thằng Kazakhstan đang có không điểm sau một vòng đấu nha anh em thì mình tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà à, thành tích gần nhất của hai đội nha anh em thì anh em thấy trong cái chuỗi thành tích của thằng Kazakhstan thì trong những trận gần nhất của Kazakhstan trong 4 trận liền thì Kazakhstan là một có thật một cái chuỗi thua 4 trận liền thì anh em thấy thua để thua Uzbekistan nè thua Ả Rập Xê Út nè nè UAE chứ thua UAE nè rồi trận trận trên vòng bảng của Euro thì thua um, Slovenia nè thì anh em thấy cái phong độ của thằng tăng trong những trận gần đây nhất thì tăng có một cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em trong những trận giao hữu mà để thua tới tăng đội của châu Á thì uh, à, UAE cũng dẫn của châu Á thì à, uh, tăng thì anh em thấy tăng không có một cái thành tích tốt trong những trận gần đây nhất nha còn trước bên phía Đan Mạch thì anh em thấy Đan Mạch có một trận thắng trước thằng Phần Lan trong cái trận gần nhất thì anh em thấy thắng trước Phần Lan với cái tỷ số là 3-1 trong trận gần nhất mà trên dòng bảng Euro nha anh em thì anh em thấy à, thắng Phần Lan với tỷ số là 3-1 trên ờ, sân nhà của Đan Mạch luôn nè. Còn trước đó trên cái dòng dòng bảng của World Cup anh em. Thì anh em thấy trên dòng bảng của World Cup thì anh em thấy thằng Đan Mạch để thua thằng Úc với cái tỷ số là 1-0 nè, để thua Pháp với tỷ số là 2-1 và Tunisia. Thì anh em thấy nếu mà Đan Mạch có một cái thất bại à, nặng nề ở trên à, World Cup thì à, năm nay Đan Mạch sẽ quyết tâm lấy lại những gì đã mất trong World Cup để thi đấu một cái Euro rất là tốt. Thì anh em cũng nhớ năm 2020 Đan Mạch nó có một cái mùa Euro rất đáng nhớ của Đan Mạch nha anh em thì lúc đó Eriksen đang bị tai biến trong khi um, trận đấu đang diễn ra luôn nha anh em thì mà năm đó Đan Mạch và lọt vào tới cái vòng 1-8 luôn nha anh em nó tới cái vòng tứ kết luôn hay sao đấy mà đang Mạch lúc đó là đang Mạch ừ, đá rất là hay trong những trận mà từ lúc mà Eriksen bị um, đột quỵ trên sân đó nè thì à, năm đó một cái mùa hero của Đan Mạch rất đáng nhớ trong năm đó luôn nha nè thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của hai đội thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu trong ba trận gần nhất thì ba trận gần nhất trên đấu trường World Cup thì Đan Mạch đã thắng thằng Kazakhstan với cái tỷ số là cách biệt từ một bàn đến ba bàn anh em thấy đây trận gần nhất trên 2017 á, thì thằng Đan Mạch thắng thằng Kazakhstan với cái tỷ số là 3-1 trước đó nữa thì 4-1 trước đó nữa thì 2-1 thì anh em thấy hai này gặp nhau ít nhất là ba bàn thắng trong 3 trận gần nhất thì gặp nhau nó ít nhất là ba bàn thắng rồi anh em thấy cái phong độ của thằng Đan Mạch và Kazakhstan cũng rất là tốt nha thì à, mình à, nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận vừa rồi mà thằng Đan Mạch nó gặp thằng Phần Lan nha anh em. Thì đây, trận vừa rồi Đan Mạch tung ra với cái sơ đồ là 4-3-1-2 thì anh em thấy hàng công cao nhất là thằng à, Baray uh, Water. Thì anh em thấy trận rồi Eriksen được dự bị nha anh em, Eriksen được dự bị và để mình coi tặng rồi nó có tung Alexander không nha anh em thì đặng rồi alexander không được tung ra sân luôn nha anh em không được tung ra sân nhưng những chú lính chì nay đang đá rất là hay nha anh em thì anh em thấy trong cái trận rồi đây hai này gặp nhau tầm 4 thẻ vàng 4 thẻ vàng thì à, không có nên vào mã tài thẻ nha anh em những cái dội à, trận dòng bảng này nó chưa kịch tính nên nó chưa có rất là nhiều thẻ đâu thì anh em thấy thằng Đan Mạch thằng à, Thằng Đan Mạch vừa vào sân tới phút 21 Đan Mạch ờ, ghi một bàn nè anh em phút 53 bên phía Phần Lan gỡ lại và phút 82 và phút 90 cộng 3 thì Đan Mạch đã ăn ngược lại với cái tỷ số là 3-1 nha anh em. Thì anh em thấy góc trong trận rồi là thằng Đan Mạch tới 7 góc mà bên phía Phần Lan chỉ có hai góc thì Đan Mạch tung với cái đội hình này nè. Anh em thấy cái đội hình này thì Đan Mạch đá góc rất là nhiều thì anh em thấy vừa rồi cái trận vừa rồi là của thằng Ramos à, Winter Winter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 chấp 1,75 và tài xỉu 2,75 thì cái trận này á, anh em cứ nằm vào đăng mạch và nằm tài luôn nha thì mình sẽ phân tích sau cho tất cả anh em còn mình tiến qua cái phần kèo tỷ lệ kèo gốc luôn nha anh em kèo gốc trong cái trận này á, là hàng đăng mạch đang chấp 3 góc thì à, tài xỉu trước góc là 9.5 thì mình không khuyên anh em vào cái mã tài góc nhưng mà anh em có thể đầu tư vào cái mã là thằng đăng mạch chấp góc được nha thằng đăng mạch chấp góc được nha anh em thì đó anh em thấy thằng Đan Mạch này nó đang chấp với ba quả góc nhưng mà cái trận vừa rồi thì anh em thấy trong cái trận vừa rồi thằng Đan Mạch nó ăn cách biệt thằng Phần Lan tứ là 7 góc thì anh em có thể vào cái mã kèo mà thằng Đan Mạch chấp góc cho mình được nha thì đó là cái phần kèo tỷ lệ kèo cái này là tỷ lệ kèo thôi nha anh em mình chưa có vào cái phần chốt kèo tỷ lệ kèo góc với tỷ lệ kèo mà toàn trận nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em thì đây là cái phần chốt kèo thì anh em có thể vào cái mã kèo là cả trận nha anh em cả trận đây chốt kèo vòng loại euro thì anh em có thể vào nằm cái mã kèo cả trận thì anh em nằm là đang Mạch trừ 1.5 thì anh em có thể lựa cái kèo đang Mạch chấp 1.5 nhưng mà anh em chờ ra sân chừng tầm 5 phút thì có kèo đang Mạch chấp 1.5 ăn đủ thì anh em vào kèo Đan Mạch chấp 1.5 nè góc thì Đan Mạch đang chấp với mã kèo là ba trái thì anh em cứ vào cái mã kèo Đan Mạch chấp ba góc cho mình mạnh tay còn hiệp 1 thì anh em cứ nằm thằng Đan Mạch chấp 0.75 thì anh em thấy mình sẽ phân tích cho tất cả anh em tại sao mình cho tất cả anh em nằm Đan Mạch thì anh em thấy trong cái um, bảng đấu là Đan Mạch đang đứng vị trí đầu bảng mà nhưng chỉ mới có 3 điểm còn rất là nhiều đội khác nữa thì Đan Mạch muốn quyết tâm lấy cái vé để đứng đầu bảng xếp hạng và để nắm chắc cái vé đi vào vòng trong thì Đan Mạch tất nhiên phải thắng trên mọi lượt đi thì um, trận này tới um, 10 lượt luôn nha anh em tới 10 trận đấu lần thì sẽ tới um, 5 lượt đi và 5 lượt về thì Đan Mạch tất nhiên là phải um, nắm chắc cái lượt đi là có điểm đứng đầu bảng xếp hạng lượt về thì thưa thải à, thưa thả thì à, đan mạch nó muốn đá như sao cũng được nha anh em thì lượt đi những trận đầu tiên thì đan mạch cũng muốn chắc ăn nắm cái vé đi vào vòng trong của mình thì bởi vậy mình mới um, cho tất cả anh em đầu tư vào cái mã kèo là đan mạch đầu tư vào mã kèo là đan mạch chấp tới 1.75 đây đây là cái mã kèo để cho anh em đầu tư để cho anh em kiếm lợi nhuận đây là anh em chấp uh, nằm đan mạch chấp 1.5 nè tài xỉu ấy là uh, à, Đan Mạch chấp góc 3 thì anh em có thể đầu tư vào mã kèo Đan Mạch chấp góc 3 còn hiệp 1 thì anh em cứ nằm Đan Mạch thôi hiệp 1 mình dự đoán tỷ số sẽ là 2-0 cho Đan Mạch đó thì anh em cứ đầu tư vào một cái mấy cái mã kèo này mình cho tất cả anh em còn anh em mà muốn cái kèo chính xác hơn á, thì anh em cứ um, nhắn tin trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Mình sẽ um, đưa anh em vào nhóm để um, khi nào mà mình cập nhật cái tỷ lệ kèo chính xác nhất á, thì anh em sẽ nhận được cái kèo trong nhóm của mình chứ trên đây mình cũng chỉ nhận định trước trận đấu cho anh em nhiều khi tầm mình nhận định trước một ngày thì cái tỷ lệ kèo nó chưa chính xác bởi vậy anh em muốn nhận cái kèo chính xác hơn thì anh em cứ um, um, nhắn tin trực tiếp qua cái zalo của mình hoặc là cái telegram của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký uh, vào nhóm của mình để anh em chơi luôn thì à, mình cũng thông báo là anh em vào nhóm của mình không trả tốn một đồng lọc một đồng phí nào hết nha thì à, đâu trong đây là cái nhóm của mình là cái nhóm để à, cho kèo tất cả anh em miễn phí để anh em chơi những anh em nào đang xa vào thua tha rất là nhiều thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình hoặc là telegram của mình mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em còn chơi được nhiều mã kèo hơn nữa nha chứ không phải chỉ riêng mã kèo dòng loại euro này đâu nha anh em thì anh em nào mà đang xem được video này thấy hay thì thì để lại cho mình một bình luận và một được đăng ký kênh còn anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì à, đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại